Xin kính chào quý khách, kính mời quý khách đến với Bar Coffee khách sạn Đức Thành cùng với Thạch Ngọc Quán Sầm Sơn cùng tại địa chỉ khách sạn Đức Thành số 57 Hồ Xuân Hương, thành phố Sầm Sơn. Bar Coffee Đức Thành có menu đồ uống, đồ ăn vặt vô cùng đa dạng, chất lượng tuyệt vời và giá thành cực kỳ hợp lý. Bên cạnh đó, chúng tôi còn có Thạch Ngọc Quán, thương hiệu chè ngon nước tiếng đất Hà Nội, nay đã có mặt tại thành phố Sầm Sơn xinh đẹp. Quý khách có thể thưởng thức những bát chè tươi mát, đánh bay cái nóng oi bức của mùa hè các loại rau câu như lá nếp, chanh leo, sữa dừa, cà phê kết hợp với những món topping chân trâu, sữa chua, caramel, hoa quyện tạo nên hương vị hoàn hảo, ngon khó cưỡng không quá ngọt mà vẫn thành mát. Chỉ với 25.000 đồng, bạn đã có thể order ngay cho mình bát rau câu chân trâu 30 000 đồng cho một bát rau câu caramel hấp dẫn và thưởng thức các loại chè thái sầu, chè khúc bạch cũng chỉ 35.000 đồng. Không những vậy, chúng tôi có dịch vụ ship trong thành phố Sầm Sơn với số hotline 089 666 5689. Hãy gọi ngay hotline 089 666 5689 để được chúng tôi phục vụ nhanh chóng. Thạch Ngọc Quán Sầm Sơn và Ba Coffee Khách sạn Đức Thành rất mong được đón tiếp quý khách. Xin trân trọng cảm ơn.